Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 Hôm nay nhà thông minh 17 lại tiếp tục về cho các bác một mẫu ờ, nâng tiếng DSC 5S của thương hiệu DB Acoustic các bác nhé Và tiếp theo là một mẫu sản phẩm mới đó là chính là sản phẩm DB Acoustic S690 các bác nhé Hôm nay thì ờ, em lại về thêm một sản phẩm nữa ờ, về rất là nhiều hàng Sản phẩm đây là một thùng sản phẩm DB 500T mẫu mới nhất các bác nhé thì Bây giờ bên em sẽ bóc khui hộp ra để cho các bác xem bên trong nhé kiện hàng vừa chuyển về bây giờ thì em sẽ bóc ra đây để một thùng các bác nhé anh em nào quan tâm đến sản phẩm vang mà vừa có là bờ bluetooth này vang số nhé anh em nào quan tâm đến sản phẩm vang số tầm giá trên 3 triệu thì à, mẫu này sẽ rất là hợp lý các bác nhé sẽ có cả bờ bluetooth này Đấy, bluetooth này điều khiển này điều khiển rất là nhiều chế độ chơi các bác nhé chỉnh được bát chép trên điều khiển luôn các bác nhé tăng bát này tăng chép này đấy của nhạc tăng ờ, bát chép của mic ngay trên điều khiển các bác nhé và có 8 chế độ chơi trên điều khiển luôn chọn chọn trên điều khiển luôn các bác nhé đấy mẫu vang thì về nay về mẫu màu đen rất là đẹp con mã này là 500p mắt các bạn ở đây 500p các bác nhé có mã của công ty SAL Việt Nam mã cào này và tem xác thực hàng chính hãng này đầy đủ thông tin đấy chỉnh bằng máy tính này có cắm được cả USB nữa các bác nhé cổng quang chơi cả USB mẫu này rất là hay cho gia đình mà em đã test rất nhiều mẫu vang rồi tầm giá trên 3 triệu thì mẫu này sẽ là mẫu hợp lý nhất trước là nó có một con mã là DB 525 mã này nhưng bây giờ thì mã này người ta uh, sẽ nâng cấp lên mã này hay hơn các bác nhé mã này em cảm chất cảm giác chất âm nó hay hơn mã này nhiều và lành hơn thì uh, hiện tại con này uh, đang phân phối chính hãng tại uh, Thái Bình nhà phân phối nhà thông minh 17 thì là 3 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé anh em quan tâm đến những con vang chất lượng chính hãng có thể alo trực tiếp qua số điện thoại em để dưới màn hình ở đây hôm nay thì em về được ít vang chuẩn bị bán nốt ờ, lô hàng này là nghỉ Tết các bác nhé thì anh em nào quan tâm thì có thể alo đặt hàng sớm ở ờ, gần giáp Tết thì hàng nó khó về nên là bên em cũng ờ, nhập hàng bên em có cả nâng tiếng này của DB chính hãng DB có tích này vang số của DB này súp của DB này đấy loa của DB này đầy đủ hết luôn rồi cái TDL có tích này, rất nhiều hàng nữa đấy hôm nay hàng vừa về thì ờ, quay video sơ qua cho các bác như vậy anh ờ, và video nhà thông minh 17 xin được dừng clip ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo